Ngày 27 tháng 3, đài AFA tiếng Việt loan tin tàu hải cảnh của Trung Quốc bị đuổi khỏi vùng biển Việt Nam. Theo đó, dữ liệu của trang theo dõi tàu thuyền Marine Traffic cho thấy một tàu hải cảnh Trung Quốc và một tàu kiểm ngư Việt Nam rõ ràng đã có một cuộc chạm trán căng thẳng vào cuối tuần qua ở Biển Đông. Có thời điểm hai tàu này đã áp sát tới mức chỉ cách nhau 10 mét. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam im thinh thích, không đưa tin gì về vụ việc này. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời người đứng đầu dự án MiOSu Biển Đông ở Đại học Stanford cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc, ông Ray Powell cho biết. Theo dữ liệu dựa trên tín hiệu của hệ thống nhận diện tự động AIS từ hai tàu này, tàu hải cảnh Trung Quốc CCG 5205 và tàu kiểm ngư 278 Việt Nam đã tiến gần nhau một cách điên rồ vào lúc khoảng 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 3 theo giờ địa phương. Tàu kiểm ngư 278 của Việt Nam đã bám đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc CCG năm 505 từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3. Mặc dù tàu Trung Quốc to hơn tàu Việt Nam một cách đáng kể, sau khi áp sát chừng 90 phút, tàu Trung Quốc đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đến chiều 27 tháng 3, tàu hải cảnh này đã đến vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Ông Ray Powell cho AFA biết, mặc dù có sự khác biệt về kích cỡ nhưng tàu Việt Nam khá táo bạo. Tàu Trung Quốc to gấp đôi tàu Việt Nam chắc chắn đã có một cuộc chạm trán rất căng thẳng. Theo AFA, vụ việc này xảy ra ở vùng biển cách bãi tư chính 74950 hải lý, tương đương 92,6 km về phía nam, được biết đến như một điểm nóng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông. AFA nhắc lại tàu hải cảnh này của Trung Quốc đã từng bị lên án vì tiến đến gần chỉ cách tàu hải cảnh Philippines khoảng 137 mét vào tháng trước. Khi đó tàu hải cảnh này còn chiếu đèn laser vào thủy thủ đoàn của Philippines khiến họ bị mù tạm thời. Với vụ việc này, Manila đã gửi công hàm phản đối và Bộ Ngoại giao Mỹ đã tuyên bố ủng hộ các đồng minh Philippines của chúng tôi. Không rõ Hà Nội sẽ tỏ thái độ như thế nào đối với vụ tàu hải cảnh này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và áp sát tàu kiểm ngư Việt Nam. Hình ảnh, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu kiểm ngư 278 của Việt Nam đã bám sát tàu hải cảnh Trung Quốc CCG năm 2005. AFA dẫn lời ông Colin Cole, một nhà phân tích hàng hải ở khu vực, làm việc tại Singapore nói 10 mét giữa hai tàu là quá gần để thoải mái di chuyển và tùy thuộc vào trạng thái của biển, nguy cơ va chạm là khá cao. AFA cũng dẫn lời một sĩ quan hải quân cao cấp đã nghỉ hưu của Việt Nam nói rằng hai tàu này chắc chắn đã thoát được một vụ va chạm trong gan tấc nhờ đi ngược chiều nhau và ở tốc độ rất chậm. Nếu chúng đi cùng chiều thì đã không thể tránh khỏi va chạm vì khoảng cách giữa hai tàu là quá gần và quá nguy hiểm. Trong quá khứ, tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào tàu tuần tra của Việt Nam, nhưng điều này đã không diễn ra trong những năm gần đây, vị sĩ quan này nói. AFA cho biết tàu hải cảnh CCG 5205 rời Tam Á thuộc đảo Hải Nam vào ngày 11 tháng 3 và đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 3 năm 2023. Sau đó nó di chuyển đến khu vực có tuyên bố chủ quyền chồng lấn giữa các quốc gia ở Biển Đông trước khi vào lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần thứ hai vào ngày 21 tháng 3 trong vài giờ. Lần thứ ba, tàu này lại vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào ngày 24 tháng 3 và bị tàu kiểm ngư 278 bám đuổi. Tàu kiểm ngư 278 tên chính thức là tàu giám sát nguồn lợi thủy sản Việt Nam KN278 thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tàu này rời căn cứ vào ngày 13 tháng 3 và đeo bám chặt chẽ theo tàu hải cảnh Trung Quốc kể từ đó. AFA cũng nhắc lại vào tháng 7 năm 2021, tàu kiểm ngư 278 đã từng bám theo một tàu hải cảnh khác của Trung Quốc là tàu CCG 5202